大豆吧！卡西马伊奴。 ga nhi ga ka ga na po ko do cho ko ga vu la le cha ke us pho lo da ve ko te ga tu ve obu ja bye bye